Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu về tính chủ đề tính chất của giải tỉ số bằng nhau. thì ở cái dạng 2 là dạng chứng minh tỷ lệ thức cô giao bài tập về nhà các bạn làm được chưa? Các làm thảo chưa? Và chúng ta đã thấy là việc chứng minh tỷ lệ thức có dễ không nào? Đấy, hôm nay cô trò mình sẽ chuyển sang cái dạng 3 đó là dạng toán chia tỷ lệ. Đấy. Thì khi nhìn vào cái bài ở bài này chúng ta hiểu rằng đây là những bài toán giải đúng không? Nhiều bạn học sinh là cứ nhìn cái bài toán giải làm lại. À. Đấy, chúng ta không ngại chúng ta đã đọc kỹ từng câu từng chữ trong đề bài chúng ta sẽ thiên từ cái lời nói đó ra công thức toán và khi đã ra công thức toán rồi thì việc làm giỏi toán rất là dễ dàng Đấy. thì để làm được bài toán chi tỷ lệ này thì kiến thức này hôm trước cô đã ôm cho các em rồi thì bây giờ cô nhắc lại nào chúng ta chú ý cô này nếu abc là tỷ lệ với hai ba bốn có nghĩa là ta sẽ có a trên 2 bằng b trên 3 và bằng c trên 4 đấy và ta có thể viết theo kiểu là a chia b Đấy, bây giờ cô trò mình sẽ làm bài tập 1 nhé. Bài 1 tính số học sinh lớp 7A và 7B. Biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B 5 học sinh và tỷ số học sinh của hai lớp là 8 chia 9. Đấy, giờ để làm được bài này thì có ẩn đúng không nào? Vậy chúng ta giả sử coi, cô hướng dẫn các em nhắc bài. Chúng ta gọi là lớp 7A có số học sinh là x, lớp 7B có số học sinh là là y người ta yêu cầu chúng ta tính số học sinh của bề a và bề b có nghĩa là chúng ta phải tính x và tính tính y đấy ở đây em đọc cho cô câu này biết rằng sau biết rằng là rất nhiều cái chúng ta cần đúng không lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh Đấy. có nghĩa là x này này sẽ ít hơn y là 5 học sinh vậy thì từ cái câu 7A ít hơn 7B năm học sinh có nghĩa là anh 7A này cộng thêm 5 học sinh thì mới bằng anh 7B đúng không nào hoặc là chúng ta viết ngược lại nó thành là y trừ x bằng bằng 5 tức là 7B nhiều hơn 7A 5 học sinh đấy như là chúng ta có hai công thức y trừ x bằng 5 bây giờ đến cái biết rằng lần thứ hai chúng ta đã biết và tỷ số học sinh của hai lớp là 8 chia 9 tỷ số là 8 chia 9 đấy cái tỷ số nó nhỏ hơn một vậy thì 7a là x ít học sinh hơn thì là x phải chia cho y phải bằng 8 chia 9 đấy bạn nào biết y chia x bằng 8 chia 9 là là sai hiểu chưa vì vậy a là ít hơn 7b mà vậy thì x trên y phải bằng 8 chia 9 đấy vậy từ từ hai điều điều thứ nhất là x trên y bằng 8 chia 9 điều thứ hai là em có tìm ra được im không à, đến đây bạn nào học tới dạng một tốt rồi thì đến đây rất là dễ rồi phải không nào dễ chưa à chúng ta đổi thế nào cái này sẽ là x trên 8 bằng y trên trên 9 sử dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau thì y trừ x trên 5 như vậy là y trừ x trên 9 trừ 8 sẽ bằng 5 phần 1 và từ đây có tìm x và y không các em? À, tìm x và y. Đấy, như vậy chúng ta thấy là bài toán rất dài nhưng chúng ta đã chuyển về bài toán tìm x y rất là quen thuộc đó là tìm x y biết x trên y bằng 8 trên 9 và y trừ x bằng 5 cái công việc này thì chúng ta đều làm được rồi phải không nào đấy như vậy chúng ta nhìn thấy bài toán giải đừng có ngại chúng ta cứ lần lần từng câu từng chữ của đề bài để đưa ra công thức toán giống như hai công thức của người đấy được chưa bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trình bày bài làm đó nhé rồi chúng ta giải bước một chúng ta phải chọn x y để chúng ta tạo ra cái x trên y bằng 8 chia 9 và y trên x bằng 5 này để chúng ta giả sử coi số học sinh của lớp 7A là gì? Là x. Đấy, còn số học sinh của lớp 7B à, là Y thì ở đây do x y là số học sinh cho nên x y phải có điều kiện các em ạ đó là gì đó là x y là thuộc tập hợp số tự nhiên khác không Đấy. nó không thể là phân số không thể là số âm được được chưa nào Đấy. vậy theo đề ra nữa là vì học sinh lớp 7a ít hơn lớp 7b là 5 học sinh nên chúng ta thật lấy học sinh 7b trừ học sinh 7a có cái gì đây à có y trừ x y trừ x bằng năm đây có nghĩa là học sinh lớp 7B nhiều hơn học sinh lớp 7A là năm học sinh. Theo đề ra lại có cái gì nữa? Có tỷ số học sinh của hai lớp là 8 trên 9. Đấy, đấy. Vì tỷ số học sinh của hai lớp là 8 chia 9 nên ta có x chia y bằng 8 chia 9 Tỷ số này chúng ta sẽ đổi hai trung tỷ cho nhau để tạo thành tỷ lệ thức quen thuộc để chúng ta tìm x và y em nhé Từ đây chúng ta suy ra x trên 8 bằng y trên 9 Đấy. Bây giờ chúng ta áp dụng tính chất dạy tỷ số bằng nhau cho hai tỷ số x trên 8 và y trên 9 kết hợp với y trừ x bằng 5 để chúng ta tìm ra x và y đấy bây giờ chúng ta áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau bằng nhau thì ta có x trên 8 bằng y trên 9 bằng y trừ x. Tại sao cô lại dùng y trừ x? Bởi vì cái đề cái trên đây chúng ta có y trừ x cho nên ở đây cô ghi là y trừ x. Mà y trừ x thì đương nhiên đây phải là 9 trừ 8 và bằng 5 phần 1 9 trừ 8 là 1 và 5 phần 1 thì bằng mấy em? Bằng 5 Đấy, do đó x trên 8 bằng 5 x trên 8 bằng 5 thì các em đã nhẩm ngay ra được x bằng bao nhiêu rồi x bằng 5 nhân 8 bằng 40 y trên 9 cũng bằng 5 suy ra ngay y sẽ bằng 9 nhân 5 là 45 x bằng 40 y bằng 45 thỏa mãn điều kiện của đề bài là x y thuộc tập hợp số tự nhiên khác không do đó chúng ta kết luận luôn số học sinh của lớp 7A là 40 số sinh lớp 7B là 45 Đấy, kết luận vậy số học sinh của lớp của ta là 40 số học sinh của lớp 7B là 4 Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng là giảng bài toán này cũng rất là đơn giản phải không nào? chúng ta cứ đặt cái đề bài chúng ta đưa từ ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ toán rồi sử dụng các tính chất đã học để chúng ta làm bài tập đấy các em đã trình bày bài đầy đủ vào vở nhé bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ hai các em thân mến bây giờ chúng ta lại làm bài tập 2 đó là bài tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 22 cm và các cạnh là tỷ lệ với hai để làm được bài toán này trong bài toán này có cái đại lượng là gì các em là chu vi của tam giác là bằng 22 vậy thì các em hỏi mình xem chu vi của tam giác là gì các em có nhớ không à có một số bạn là nhớ lắm đúng nhỉ chu vi tam giác là gì à chính là tổng ba cạnh đấy vậy bây giờ chúng ta phân tích ra nếu giả sử ta gọi ba cạnh lần lượt là x y z thì theo đề bài chu vi của nó là 22 cho nên ta có ngay công thức toán là x cộng y cộng z bằng mấy em à bằng 22 đấy chúng ta hiểu chưa nào à, có dễ không như vậy x cộng y cộng z bằng 22. đây là công thức đầu tiên chúng ta thu nhận được từ việc khai thác đề bài đúng không bây giờ chúng ta khai thác tiếp theo và các cạnh tỷ lệ với 2 4 6. đấy vậy các cạnh đó tỷ lệ với 2 4 6 có nghĩa là gì à, có nghĩa là gì Đặt cho cô cái chú ý đúng không nếu abc tỷ lệ với 2, 3, 4 có nghĩa là ta có a trên 2 bằng b trên 3 bằng c trên 4 thì các cạnh của chúng ta lúc này lại tỷ lệ với 2, 4, 5 à, có nghĩa là gì à, có nghĩa là x trên 2 bằng y trên 4 và bằng c trên à, z trên 5 Vậy thì từ x trên 2 bằng y trên 4 bằng z trên 5 kết hợp với x cộng y cộng z bằng 22. Vậy theo những kiến thức của các em đã được học đấy thì các em có tìm ra được x y z hay không? À, và việc tìm nó có dễ không em? À, rất là dễ phải không các em nhỉ? À, bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài làm này các em nhé. À, bước 1 nào là chúng ta sẽ chúng ta giải sang bên đây nhá chúng ta sẽ coi độ dài ba cạnh đó lần lượt là x y z gọi ba cạnh của tam giác đó có độ dài là gì à x y z hay là a b c là tùy các em các em thích đặt tên biến nào đúng nhỉ Đấy. thì do x y z là độ dài ba cạnh của tam giác cho nên x y z này phải có điều kiện là một số dương Đấy, không cần là số nguyên đâu các em nhé Đấy, phân số cũng được, số tập phân được, cái gì cũng được về độ dài mà Đấy. Thứ hai nữa là gì? Là đơn vị ở đây phải là gì các em? Ở đây chu vi là bằng 22cm Có nghĩa là đơn vị cạnh sẽ là cm Chúng ta đặt đơn vị cạnh cm Được chưa? là bây giờ chúng ta dẫn dắt cho đến x cộng y cộng z bằng 22 anh em nhé vì sao vì theo đề ta có chu vi của tam giác là 22 cm nên x cộng y cộng z bằng 22 cm. Đây lệ với hai bốn sáu à, vì tác cạnh lại tỷ lệ với hai bốn sáu à hai bốn năm tỷ lệ với hai y trên 4 bằng z trên 5 kết hợp với x cộng y cộng z bằng 22 các em hãy tìm x y z thì công việc này rất hết sức bình thường với học sinh rồi đúng không các em làm rất là thạo rồi bây giờ chúng ta áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trên 2 bằng y trên 4 bằng z trên 5 bằng người ta có x cộng y cộng z thì mình cũng ghi là x cộng y cộng z trên ở trên là x cộng y cộng z ở dưới sẽ là 2 cộng 4 cộng 5 và x cộng y cộng z bằng 22 trên 11 và bằng 2 được chưa 2 cộng 4 cộng 5 là bằng 11 22 chia 11 thì từ đây chúng ta sẽ tìm được x y z Đấy. do đó x trên 2 bằng bằng bằng bằng 2 như vậy x trên 2 sẽ bằng 2 x trên 2 bằng 2 suy ra x bằng 2 nhân 2 bằng 4 Đấy. ý tiếp theo là y trên 4 cũng phải bằng 2 suy ra y sẽ bằng 4 nhân 2 là bằng 8 Đấy. và z bằng 2 suy ra z sẽ bằng 2 nhân 5 là 10 đấy và 3 4 3 giá trị là 4 8 10 đều thỏa mãn điều kiện lớn hơn không do đó ta kết luận vậy ba cạnh của tam giác sẽ là 4 cm ta ghi đơn vị vào cho nó 8 cm và 10 cm đấy như vậy chúng ta đã giải quyết được bài toán tính độ dài các cạnh của một tam giác thì các lưu ý ở trong đây trong bài toán này đã nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại công thức tính chu vi của một tam giác đó là tổng ba cạnh Đấy. thứ hai là chúng ta ôn lại cái tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm x y z bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập nữa để các em ở nhà các em luyện tập cho làm bài thật tốt hơn các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em. Thì các em sẽ cố gắng hoàn thành bài tập này thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài dạy tiếp theo.